nay à, mình hướng dẫn các bạn là là lập video xây video và phóng to thu nhỏ video nha thì à, đầu tiên là mình cho video vào đây rồi mình kéo video xuống dưới cái, cái thanh này thì nó sẽ tạo cho mình được một cái à, một cái bảng để mình điều chỉnh và cài đặt video sau đó mình kéo các bạn này qua bên đây ha à đó, chúng ta sẽ thấy được bảng hiệu chỉnh như vậy bây giờ video trước khi trước khi mà mình muốn mà xây hay lập video á, thì mình nhấn vào video một cái là một mình đó thôi à, nãy là mình chọn hết ha giờ mình nhấn một mình nè ở đây nó có đó. xoay những cái này là những cái xoay là mình có thể xoay mình coi Thấy chưa? xoay ở đây là lớn nhỏ ví dụ như à, dùm cho nó nhỏ như thế này gấp đúc cho nó kéo nó về góc này ok đó là xây rồi lớn nhỏ còn muốn lật cái video thì mình chọn ở dưới cái offset đây mình chọn cái basic ở trong offset chọn basic và sau đó kéo cái basic vô đây lúc này mình chỉ cần quay nó mà muốn quay sao động quay à. mình có thể đặt một con số cụ thể đây ví dụ như 180 độ bạn thấy logo nó bị xoay chữ nó bị đảo ngược luôn nè ha à, đầu nó như vậy 180 bạn có thể lật xuống cũng được ví dụ 180 lật xuống xong là trở gì không nó chỉ đơn giản như thôi và nếu mà các bạn create video thì nên chọn một cái hình một cái video nhỏ này đa số nó sẽ create được ừ. các bạn có thể kéo cái video này nhỏ xuống dưới một xíu hoặc là để to xíu cũng được tùy theo các bạn cầu của bạn mình thì mình thấy vậy ok rồi tạm biệt có thắc mắc gì thì nhấn comment ở dưới nha mình hướng dẫn cho